chào các bạn nhé sau đây mình sẽ làm uh, video nói về việc uh, chúng ta sử dụng hoặc là câu lệnh của DeepPath để uh, hỗ trợ định dạng uh, USB hoặc thẻ nhớ khi bị lỗi Linux EY Protected À, ở đây mình chỉ làm hai cái video một là sử dụng về đích path và một là sử dụng về à, SD card formatter Đấy. cái này mình làm là song ngữ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh ờ, đầu tiên mình sẽ nói về à, path đây để sử dụng ờ, về câu lệnh của iPad này đầu tiên mọi người nhấn tổ hợp phím Windows và chữ R gõ chữ CMD rồi nhấn Enter gõ iPad rồi nhấn Enter sau đó chọn Yes và Enter lần nữa lúc này sau khi mình sử gõ xong rồi nó sẽ hiện lên một cái bảng uh, deep pack mới Đây, mình uh, sẽ à, thao tác luôn cho mọi người xem uh, mình nói thêm về cái cái uh, ứng dụng deep pack này thì uh, sau khi mọi người uh, gõ xong toàn bộ câu lệnh rồi thì mọi người lại phải rút thẻ nhớ ra thẻ nhớ hoặc là USB ra cắm lại và định dạng lại thì mới ờ, được chứ còn nếu như mà mọi người chỉ gõ đến câu lệnh này xong thì vẫn chưa ờ, chưa ờ, USB hoặc là thẻ nhớ đấy vẫn chưa được định dạng đâu nhé Thế bây giờ mình sẽ làm theo cái cái bảng này đầu tiên nhấn tổ hợp phím Windows của chữ R CMD bấm Enter OK Đấy. có chữ Depart này chuyển uh, chế độ soạn thả về tiếng à, Anh này. từ đấy ms đấy, nó sẽ ra một cái bảng là depart exe và sau đó mọi người thực hiện tiếp theo có chữ lít nhỉ enter ở đây nó sẽ hiển thị lên ổ rồi ổ 1 ổ 0 1 2 3 thì ở đây ổ 0 là chính là ổ cứng của máy này của máy tính này ổ 1 là thẻ nhớ của mình này là thẻ nhớ 32 GB này và ổ 2 là USB loại 16V và ổ 3 là USB loại cũng 16V còn đây là dung ờ, lượng thực tế của nó nhé mình có thể sử dụng như cái loại 465 này là ổ cứng loại 500 g ấy. Đây, bây giờ mọi người sẽ bấm uh, select it sau đó chọn chọn ổ nào mọi người phải để ý kỹ nhé mọi người mà bấm vào ổ số 0 này là thôi hỏng bét đấy. đấy cái x này cái x này có nghĩa là số thứ tự của ổ có nghĩa đây

số 1 đã được chọn bây giờ bấm tiếp theo là có từ Đấy. sau khi mọi người gõ xong bây giờ mình sẽ rút thẻ nhớ ra rút thẻ nhớ ra đây mở mọi người bấm xong rồi nhé trên uh, trên này vẫn còn này vẫn còn các ờ, thông tin nó chỉ là hỗ trợ để cho mọi người mà format một cách thông thường thôi mọi người format này. có nghĩa là mình khi mình sử dụng cái diskpad này thì ờ, là hoặc thẻ nhớ hoặc là USB là nó không thể format được một cách thông thường như thế này mà nó sẽ báo cái lỗi là "The EY Protected này Đây, nó sẽ báo lỗi này cho mọi người cái này có nghĩa là thẻ nhớ của các bạn đã được bảo vệ khi nó đã được ờ, báo cái lỗi này cũng có thể là do virus cũng có thể là trên ờ, thẻ nhớ hoặc USB nó chỉ cho phép mọi người đọc thôi nếu như mọi người kiểm tra mà cũng không phải là ờ, ở chế độ đọc thì đã dính virus hoặc là một cái mã nào đấy là người ta khóa lại rồi thể dùng uh, cái câu lệnh của dipad này để để mở lại mọi người nhớ nhé sau khi mọi người gõ được uh, thực hiện các bước này từ 1 cho đến 7 xong sau đó mọi người nhớ là phải rút thẻ nhớ ra rồi cắm lại và định dạng thì nó ok chứ còn ờ, cái này nó chỉ gọi là xóa hết các ờ, mã bảo vệ hoặc là các các các ờ, virus các thứ để nó xóa hết thôi chứ còn nó không thể là định dạng cho mọi người được có nghĩa nó hỗ trợ định dạng phần mềm Deeppath này này nó cũng chỉ là hỗ trợ định dạng cho mọi người xem à, mọi người ấy thôi đây phần này mình viết lại bằng tiếng Anh qua Google dịch cả thôi chứ còn tiếng Anh của mình kém lắm Đấy, trên là tiếng Việt dưới là tiếng Anh bây giờ thì là USB hoặc thẻ nhớ của các bạn đã có thể sử dụng một cách thông thường rồi. Video tiếp theo mình sẽ à, nói về à, cách à, sử dụng SD card formatter để format USB hoặc thẻ nhớ khi bị lỗi The Disk UI Protected nếu mọi người cảm thấy hay thì hãy theo dõi video của mình tiếp theo nhé và uh, cho bình luận đánh giá để mình uh, tham khảo xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo